Hello các bạn. Mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình đang rất là buồn luôn các bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình buồn không? Là bởi vì nếu như những bạn nào mà đã xem một cái video mà hôm bữa mình mới đăng Đó chính là mình làm một cái video là mình chon Sammy bằng cách là mình bán nút bạc Nhưng mà video đó chỉ là bán giả thôi Nhưng mà có rất là nhiều bạn không chịu xem hết video và các bạn vào trong kênh của mình các bạn nói mình rất là nhiều luôn mấy bạn bảo là tại sao anh lại làm như vậy anh làm như vậy anh không sợ chị sam buồn hả anh làm như vậy là anh sai rồi rồi còn bảo rằng là em sẽ gọi là không đăng ký kênh của anh nữa em sẽ gọi là uh, không xem video em sẽ dislike video của anh trời ơi quá trời chuyện xảy ra luôn cho nên á mình thật sự là mình cảm thấy khá là thất vọng mấy bạn ạ à. Các bạn biết sao không? Bởi vì những cái video chon của mình á Mình chỉ chon một cách gọi là bình thường thôi Chứ mình đâu có chon cái gì quá đáng đâu Với lại là mình làm thì mình cũng chỉ muốn là đem lại tiếng cười cho bạn thôi Vậy mà các bạn gọi là không hiểu cho mình Các bạn nói mình quá trời luôn Cho nên thôi Mình nghĩ rằng là chúng ta nên dừng lại tại đây các bạn ơi Mình nghĩ rằng mình sẽ không ra video tròn nữa đâu Tạm biệt mấy bạn đã bị mình chon rồi à. Trời ơi Mấy ông nghĩ sao vậy Một hai câu nói của mấy anh anh hùng bàn phím Mà có thể làm cho mình bị rung lay được hay sao Trời là trời Mình nói thật với bạn luôn nha Mình chon thì có rất là nhiều bạn Rất là thích những video chon của mình luôn Cho nên là mình vẫn sẽ làm thôi Với lại là mình chon là mình chon mấy cái tàn là nhẹ nhẹ không à Chứ mình đâu có chon gì gọi là quá gọi là nặng nề Quá gọi là ghê gớm đâu Cho nên có gì đâu mà phải sợ đúng không Nhưng mà nói chung á là lần trước thì mình chon bán nút bạc Thì cái đó cũng hơi ác thiệt à, Sau khi mình gọi là giả bộ bán nút bạc xong á thì Sammy rất là buồn luôn Thật sự cái video đó là Sammy buồn thiệt các bạn ơi Cho nên là mình nghĩ rằng là hey, Chắc là bây giờ mình phải xin lỗi Sammy thôi Nhưng mà nếu mà xin lỗi mà chỉ xin lỗi bình thường á thì sẽ Mình nghĩ rằng Sammy sẽ không chịu đâu Bởi vì ờ, mình mình nói là mình bán nút bạc thì Sam giận mình lắm luôn á Cho nên là Hôm nay mình đã chuẩn bị một món quà các bạn ơi Để mình xin lỗi Sammy Đây, xin giới thiệu với bạn đây chính là một cái tai nghe các bạn ơi à xịn chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa đây là một cái tai nghe con mèo các bạn ơi và cái tai nghe hình gọi là cái con mèo này nè là một cái tai nghe mà có thể nói là những bạn nữ nào mà dùng máy tính nhiều hoặc là chơi game á thì mình nghĩ rằng chắc sẽ rất là thích cái tai nghe này luôn đó bởi cho nên là hôm nay mình quyết định mình tặng cái tai nghe này cho Sammy Sammy cũng thích lắm luôn nha các bạn nha đó và tai nghe này á thì à, mình mua ở gọi là GVN các bạn ơi đó cực kỳ xịn luôn ok thì hôm nay mình sẽ tặng cái tai nghe này cho Sammy nha các bạn nha thứ nhất là để mình xin lỗi Sammy nè thứ hai nữa là các bạn biết lý do vì sao mà mình tặng cái tai nghe này không lại tiếp tục một câu chuyện buồn các bạn ơi Nhạc buồn nổi lên Ok Thì uh, thật sự á bạn là Sammy hiện tại là Sammy đang bị bệnh các bạn ạ à. Mấy bạn biết bị bệnh gì không? Sammy bị uh, viêm tai các bạn ơi Một bên tai của Sammy đã bị viêm tai Và Sammy hiện tại mỗi lần mà Sammy đeo tai nghe là Sammy rất là dễ bị đau tai luôn Tai của Sammy sẽ bị đỏ lên và sẽ bị đau Rất là tội nghiệp cho Sammy Bởi vậy cho nên mình mới quyết định mình mua cái tai nghe này Thứ nhất là để xin lỗi thứ hai là bởi vì tai nghe này là một cái tai nghe rất là xịn cho nên là khi mà đeo vô tai á thì nó rất là êm tai luôn nó sẽ không bị đau tai các bạn ơi thì nói chung là hôm nay nè mình đã mua cái hộp quà này tặng cho Sammy thì coi như là mấy bạn là mình đã làm theo ý mấy bạn nha mình đã xin lỗi sammy đó cho nên là mấy bạn đừng có giận mình nữa nha ồ vậy hả ờ mình chỉ cho vui vui thôi mà mấy bạn làm ghê quá à ok thôi không nói nhiều nữa bây giờ mình sẽ đem cái hộp quà này qua tặng cho sammy các bạn <laughs> Let's go Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem cái hộp quà này qua để tặng cho Sammy Coi như là lời xin lỗi nha bạn Lần trước mình cho anh bán nút bạc, Sammy khóc quá trời luôn Tội nghiệp Sammy quá, cho nên mình phải xin lỗi thôi Không thể nào làm cho con gái khóc được Nice. Đây, đây là phòng của Sammy nữa bạn. Ok, mình sẽ để hộp quà ở đây. À. Bên đây chính là phòng của mình các bạn ơi. Còn bên đây là phòng của Sammy. À, ok. Gõ cửa. Sam ơi. Sammy ơi. Hình như là Sammy đi đâu rồi các bạn ơi. Hello Sammy. Ủa. Ủa, Sammy ơi. Ủa. Mấy bạn ơi, hình như là Sammy đi đâu vậy sao á. Vậy giờ quà tặng trai đấy. Sammy ơi Hello. Hình như dạo gần đây mình ăn ít quá cho nên mình bị đói bụng Mình bị choáng rồi mình bị ảo giác phải không ta Sammy ơi Mày không hết được bao con trai Tôi bị không tình yêu hey. Tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác Không sợ Ai sợ Ê Sam ơi Sam Yeah dạ bà đang làm gì vậy trong nhà đã làm gì ngồi hoài sao lúc nào cũng hỏi tôi làm gì hoài vậy <laughs> sao hôm nay lâu nhà mà nhìn cái mặt buồn hiu vậy vui lên cuộc đời là những niềm vui chúng ta phải vui lên hiểu không ông nghĩ sao bây giờ ông bán cái nút bạc của tôi mà ông bảo tôi vui lên vui bằng niềm tin hả ông bị khùng không thì à, bậy bậy thì bây giờ nè tôi bán nút bạc của bà xong tôi lấy tiền bán nút bạc tôi mua đồ ăn cho bà mua kfc mua thịt nướng mua kẹo cho bà mua bánh cho bà và còn đâu gì nữa rồi bây giờ tôi bán nút bạc nút vàng ngon chiều không không không chiều ừ, không tôi tập luôn á không đi đi đi đi ra ngoài đi ra ngoài thôi thôi mẹ luôn ra ngoài đi mở nó nhìn mặt tôi khó chịu hả trời ơi giận người ta hoài Thôi nè, tôi uh, có quà mới nè, đừng giận nữa Mai quà nữa Lúc nào ông bắt tôi giận là ông cứ tặng quà tôi vậy Nè, không không? người ta giận á, thì người ta phải có quà ta tặng để ta xin lỗi hiểu không Vậy còn đâu gì nữa Ông là cho tôi đúng không? Không có cho anh Thề, đây là quà của tôi À Cái gì ở đây? Từ lúc, lúc đầu là cái hộp quà, lúc sau là cái cặp là sao vậy? Xong nâng cấp quà ghê vậy? Thì lần này cũng y hệt như lần trước cái uh, ba lô này là của bà hiểu không nhưng mà quà bên trong là của tôi lại luôn hả cho tiếp mà cho cái gì mà cho anh thôi lại lại lại lại lại lại ngay ngay ngay ghế ngồi ngồi mở mở mở mở quà mở quà nhanh lên nhanh lên cho cái gì cho gì mà cho nói gì trong mày nói luôn đi mở đúng không à trong đây là một ký dán ủa mày nhột với mày đấy à làm <laughs> tôi sợ dán bằng á à vậy hả vậy một cái nút ừ, vậy hả thôi đừng có giận nữa giận tôi hoài tôi đã nói là tôi có quà tôi xin lỗi mà mở ra đi mở quà đi quà <laughs> sao mà lần nào lần nào giận thì giận nhưng nhận quà cái là cái mặt vui rồi các bạn ơi ai vui ông thử quay cho hỏi mấy bạn fan quay ờ, nhận quà vui không thôi mở đi ông tặng ông tặng tôi tấm tấm gỗ hả tấm gỗ nè gỗ gì mà gỗ ơi ờ, mày đi hả tự nhiên tặng tôi tấm gỗ chi vậy nút bạc chứ nút vàng gì nút bạc à nút bạc hả à? ok đó thấy không nút bạc của ba nè ui tượng bạn rồi chứ có đâu lần à. lần trước tôi chỉ giả bộ tôi giấu thôi chứ đâu có bán đâu làm gì mà bán làm gì vậy? soi gương nhưng mà soi gương và công dụng để soi gương đó ông là đằng mùng tôi soi gương trời ơi trời thôi được rồi bỏ bỏ bỏ nút bạc ra đi cái này không phải là quà đâu quà nằm bên trong kìa dạ. quà luôn hả có nhìn đi trời không để ý với chị không biết cái gì vậy vuông vuông vậy đi xếp hình gì tròn vuông tam giác gì đây Đá đá đá Xin giới thiệu với Sammy Đó chính là tai nghe là Tai nghe này là tai nghe dỏm Tai nghe này mới là tai nghe xịn nè Ủa thật hả? Thiệt, bà biết tai nghe này nhiêu tiền không? Không biết 5 triệu đó, 5 triệu đó, đừng đùa đúng rồi tai nghe này 5 triệu lận đấy nhìn đi tai nghe xịn của hãng à, hãng uh, Razer à đúng rồi hãng Razer quên quên Ủa, à. Ờ. tặng luôn hả tặng thiệt mà trời trời trời gì nhân dịp gì đây à, ờ, thì lần là... em gì, gì Noel cũng chưa tới mà Giáng sinh cũng à. nhau mà ta chưa tới mà không tặng tôi thì uh, hôm nay không phải là sinh nhật của bà cũng không phải là sinh nhật của tôi cũng không phải là ngày lễ gì hết nhưng mà là do lần trước á tôi cho anh tôi bán cái nút bạc của bà thế là bà buồn quá cho nên là có nhiều bạn bảo rằng là tội nghiệp chị Sam quá anh mau mau xin lỗi xin lỗi chị Sam đi cho nên là tôi quyết định là tôi ờ, tặng cái này cho bà để tôi xin lỗi trời ơi vậy hả ừ nha. với lại á cái tai nghe của bà đây đây đây đưa đưa tai nghe của bà đây đây cái tai nghe cũ rồi nè nó là một cái loại tai nghe cực kỳ dởm luôn các bạn ơi bạn coi nè bên trong này đây đây có bạn coi nè bên trong nó bị dơ hết trơn thấy không không cái này nó bình thường nhưng có cái sao đeo nó đau tay đó đúng rồi với lại cái này á là hàng dởm hàng dởm cho nên là đeo nó rất là đau tay luôn mà Sammy thì Sammy đang bị viêm tay bạn ơi rất là tội với Sammy luôn mà Sammy phải đeo tai nghe sẽ rất là đau luôn chứ không có phải là đẹp là được đâu còn còn giận tôi không còn giận tôi không không giận nè hả trời ơi là trời thôi nói chung á bạn là Sammy cũng tặng cho mình rất là nhiều quà rồi cho nên món quà này coi như mình tặng cho Sammy thứ nhất là để mình xin lỗi thứ hai nữa là cái tai nghe này tai nghe dởm cho nên bỏ đi không đeo này nữa không thôi là bị đau tai á tai của Sammy là bị viêm tai mất tiêu rồi bạn ơi đúng rồi Sammy bị viêm tai cho nên rất là mỗi lần ừ, Sammy mà đeo tai nghe này là Sammy rất là bị đau đau tai luôn, đỏ tai luôn đó bây giờ cho nên là mới tặng cái này ok thôi mở đi mở quà đi đây, đây, đây là lần thứ hai tôi được unbox cái tai nghe mọi người thật sự luôn đây là lần thứ hai ấy Sammy ờ, có thể nói là Sammy thích cái tai nghe từ rất là lâu rồi các bạn ơi lúc lúc trước á là Simmy mua cái tai nghe này trước rồi xong Simmy đeo á thì Sammy nhìn Sammy rất là thích luôn nhưng mà Sammy không có tiền mua à. mọi người thì có nhưng mà không có tiền mua cho mình trời ơi ok xịn sò chưa à mà quên nữa Sam ơi bà biết tai nghe này là ai là ai hỗ trợ ai tài trợ không ai GVN của anh virus tài trợ cho mình á rồi xịn lắm kiểu nó xịn lắm mua đồ à. không bị fake à, đúng rồi ở kia là mua là hàng chính hãng hàng à, tốt không chứ không bao giờ có hàng hàng thách luôn ừ, được ạ thách ạ ok trời ơi con gái ăn lứa đây đó nó đeo đeo đeo đeo lên nó mở ra bộ vô được luôn nè cái đầu con trai đeo cũng được nha đầu con trai không sợ luôn đó. đeo lên đeo lên đó từ từ bỏ này xuống đâu làm làm thử một vài kiểu dáng dễ thương coi hai <laughs> không thấy dễ thương chút nào đó à, à, à, dễ dễ thương dễ thương dễ thương ok rồi thôi rồi dạ, rồi bây giờ sáng đèn được luôn á bây giờ cắm đèn muốn cắm không cắm luôn vậy ờ luôn. bây giờ gắn gắn cái thùng máy luôn đi ờ đây đây vậy đó cái này cắm cái nhẹ nè đó tôi cắm cái siêu luôn nè ờ đây đó sáng cái sáng kia sáng cho tôi không thấy sáng hay gì luôn á Bị kỳ vậy? Nè sáng nè Ok để tôi tắt đèn để coi coi có sáng không nha Rồi tắt, để tắt đèn mày ơi Ê còn cái mặt thôi Tắt đèn nè Rồi ok Hello Đó sáng rồi nè bạn thấy không Hai cái tai nghe nó sáng lên nữa bạn ơi Đấy Là sẽ lắc lư mọi người xem Bỏ đi bà nội Nãy ghê quá à. Ok ờ, Ai, rồi bây giờ là được tặng tai nghe đó có hết buồn chưa? không còn đau tay nữa hả có hết buồn chưa hết rồi nè bây giờ nè vừa được tai nghe nè mà vừa lấy lại được nút bạc luôn đấy quá lời luôn còn gì nữa thích quá hả cảm ơn ạ à. ok thôi rồi ok bạn ơi nói chung á là mình đã tặng cho Sammy cái tai nghe gọi là con mèo rồi thì Sammy rất là thích cái tai nghe này luôn coi như là mấy bạn hài lòng rồi nha mình à, coi như là mình đã xin lỗi Sammy rồi nha mấy bạn đừng đừng có giận mình nữa nha đừng có kêu là anh Phong kỳ quá anh Phong cho chị Sammy rồi anh Phong ăn hiếp chị Sammy anh Phong làm vậy là anh Phong quá đáng cái kiểu trời ơi trời thôi rồi đấy giờ tặng rồi đó Sam hết giận tôi chưa hết rồi hết giận rồi hả hết ok hết giận rồi sao ừ thì thì thôi gì đâu hết giận thì thôi hả ừ không nói với mấy bạn fan là mấy bạn ơi phong mình à. hết giận phong rồi kiểu okay, okay. Ờ, mấy bạn ơi thì mình hết giận phong rồi các bạn đừng quên đừng ủng hộ cho phong cần nha mọi người ơi đó nha ủng hộ phong subscribe phong nè đăng ký phong nè xem quảng cáo với phong nữa nha đó nhớ nha đi trời ơi trời ok và bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye yêu anh em vải nồi tạm biệt bye bye mọi người giùm tôi bye hung gió <laughs> ok rồi